Dạ kính thưa tất cả quốc dân Dạ kính thưa tất cả đồng bào và tất và năm tỷ người trên thế giới đây quê hương Việt Nam Quy Nhơn đây là cái gành ráng này đây là cửa biển Quy Nhơn yeah. Dạ. đây đây là đức trần đạo trần đạo đứng ở ngoài à, chỗ con núi dạ. đây phong cảnh biển như nhờ em phờ quan đế quan thượng lê điền về nước đến quy nhơn nơi quê hương chôn nhau các lúa và yeah, quê hương của chúng ta đẹp trên thế giới này không có nơi nào đẹp bằng nơi quê hương nơi mình sinh ra và dạ đúng trân trọng trân trọng và dạ kính thưa tất cả người trên thế giới niềm và hạnh phúc ngày trở về thăm quê hương dân tộc tổ quốc của chúng ta đây cũng có một số à, người tâm và dạ. yeah. em và quần đế lê liền đang đi đến nhìn cảnh đạo quốc dân quê hương hôm nay trời nắng ấm gió mát nhiệt độ trung bình tối thì à, nó hơi lạnh ngủ sướng lắm sóng biển thì mình yên xa xa có những cái chuyện à, cảnh đẹp hồn nhiên mà xuống trầm trầm trân trọng kính chào Yeah. Dạ. Đây ba lô đi từ Mỹ về đến San Francisco ờ, về tới ờ, Việt Nam Quy Nhơn em phờ Hoàng đế Lê Điện về đến Quy Nhơn quê hương hạnh phúc tình yêu thương rất đẹp hữu tình trời cảnh mây trong sáng dạ. cũng nhân duyên số trời đã định em phờ hoàng đế lê điền về đặt chân trên mảnh đất quê hương dân tộc này đứng vững trên đôi chân yeah. Dạ. đã đến tổ quốc dân tộc Việt Nam Đại Việt của chúng ta đặt chân lên mảnh đất dân tộc tổ quốc trở về dân tộc hòa bình hạnh phúc trên thế giới trân trọng trân trọng trân trọng và dạ, xin kính chào